Vlog thực hành Thiết thực Cụ thể Giúp khắc phục tập luyện Phương pháp tập gym đúng chuẩn Duy Nguyễn THOL Xin chào các bạn Trong cuộc đời à, tập thể hình chúng ta Mặc dù là chúng ta không muốn bị chấn thương nhưng mà một trong một giai đoạn nào đó trong cuộc đời trong cuộc sống chúng ta bị chấn thương mà cái chấn thương mà chúng ta thường gặp nhất là chấn thương phù chỏ chấn thương phù chỏ nó sẽ xảy ra trong những cái bài đẩy cái lúc đó có thể là các bạn là mất tập trung có là tạo quá nặng có là không đủ sức có là thiếu gì hoặc cao gì gì đó mà các bạn đẩy cái rắc, nứt xương một cái rụp tập khớp hoặc là về nhà nó bị bong gân nhẹ chấn thương thì hôm nay chị sẽ đi vô cái vấn đề á là khi mà chúng ta bị chấn thương cùi chỏ đó thì chúng ta có thể tập được những bài nào đó. thì đồng nghĩa với những cái bài nào á, mà Duy Nguyễn không đề cập ở trong video này là những bài đó không quan trọng hoặc là những bài đó không thể tập khi mà bị chấn thương rồi mình tập nó càng nặng hơn không? từ đây tới năm 16 tuổi gì đó nó chấn thương dài dẳng dai dàng uống bao nhiêu cái hộp eliptizone nó cũng không eliptizone là nó chỉ giúp cho bạn ngăn ngừa chấn thương đúng không hoặc là giúp bạn nhanh chóng phục hồi chấn thương chứ không có chuyện mà tập đã đời gãy tay chặt khớp anh ơi bán cho cho em đi ngày xưa kêu mua cho không để em mua một đậu uống hoặc là thôi để em mua quay uống giờ á bị chấn thương rồi á thì khóc lóc là sao xin thưa với các bạn á cơ bắp bạn nó bị chấn thương chấn thương cơ bắp thì nó không sợ các bạn hỏi gì á anh Duy ơi anh tập dạy chuột nhất quá cái đó con chuột mà nhất không có sợ con chuột của mày nhất á chẳng qua là mày tập nó nhất thôi còn xui lắm là mày bị rách cơ nó nhất thôi mà cái chuyện mà rách cơ thì tầm nửa tháng tự nhiên hết không có sợ tao chưa thế nào chấn thương cơ mà chết hết á nhưng mà chấn thương sụn xương và khớp là cái gì cả đời vậy mấy em đó vậy thì khi mà chấn thương của chó đó tàn nhẫn nhất đó, là chúng ta sẽ tập những cái bài mà liên quan tới của chó và trong chủ đề ngắn gọn ngày hôm nay mình sẽ đề cập tới những bài tập tay sau những bài nào Duy không đề cập tức là nó không quan trọng hoặc là nó không tập được và như đề cập những bài sau đây bài hai tập bài thứ nhất low grip band low grip cầm gầm vô span bài đó chấn thương của chỗ tập được đó các bạn có thể xem lại cái bài đó vừa đã tập rồi bạn xem đi bài số 2 bài số 2 mà các bạn hay tập được đó là bài deep bài deep chấn thương của chỗ tập cũng được thể hình là kinh nghiệm mà ngoài lý thuyết ra nó cần phải có kinh nghiệm đó. hai bài đó thì đã tập rất là nhiều lần rồi và trong cái thời lượng video ngày mai nó rất là dài nên chị sẽ không tập lại hai bài đó cho bạn coi các bạn có thể uh, xem media chèn vô nha rồi bài thứ ba các bạn có thể tập đó là bài gì à, xin mời bà số 1 2 TH Lò Game Center xin tập nhé bài đầu tiên á là giới thiệu các bạn á là bài à, dumbbell overhead tricep extension đó, nhớ đọc cái tên cho kỹ nha dumbbell overhead nha đó, chứ không phải là ba bèo đâu đó là dumbbell nó dumbbell chấn thương tập nữa nó ngộ vậy đó rồi nguyên tắc thường thường các bạn chấn thương chấn thương tay hay hai tay ta giả sử như chấn thương hai tay như nhau rồi ha còn đứa nào có chấn thương một tay á thì nhớ cái tay không chấn thương đó cầm phía trên cái tay chấn thương cầm phía dưới ok chưa không có lộn nha tay không chấn thương giả sử gì Di bị chấn thương bên đây đi thì tay gì không chấn thương là gì cầm bên cầm trên tay cầm dưới đúng chưa đó khi xuống mấy cái đầu á, làm cho nó quen làm cho nó quen thì không có xuống hết răng một hai ba tới cái thứ tư xuống từ từ đó lên tập bình thường là nó hết rồi đó là nó không bị đau không bài này chơi được yên tâm đi cứ chơi đi em đằng nào cũng phải có zone nữa nha không zone chịu luôn á nghe zone cực kỳ quan trọng này thiếu hoài chết người đó dumbbell tricep overhead extension xong tới bài tiếp theo cũng là cái dumbbell nữa nhưng mà ta sử dụng dumbbell kickback bài này là cái thương nặng chân được luôn nữa à. bài này dễ ẹt thôi gì được chỉ đúng không cứ múa thôi đó là tại sao này luôn đáng lẽ cái này chơi chơi chống thành cái ghế nhưng mà tại làm vlog có di chỉ các bạn cho nó nhanh để chúng ta ở ờ, qua những bài khác thì đứng luôn mà nói chung giờ dư già tập gì tập đúng tập gì tập được mình có tự tin đúng không bài này cắt cơ tốt lắm nha bạn đây là chương trình mà giới thiệu các bạn các bài tập mà tay của bạn tập được nha chứ không phải là chương trình hướng dẫn kỹ thuật động tác hướng dẫn kỹ thuật động tác thì chị đã hướng rất là nhiều, nhiều lần rồi trong diều nguyễn kiều phổ và đấu xe nha rồi tiếp theo là những bài trên cái cây cable trên cây cable là bài nào tập được hết bài này là gì ta bài xem put đầu cút đào thấy không cái này cái cái cùi chỏ là phải free quay nha đó phải free quay không có dạy cho bạn nít chơi vậy để bạn nít viên gái chơi như nó thể để bạn nít viên gái chơi nha chẳng mong ra sao tay cầm khép lại nè nít viên gái nè còn mình là dân chơi rồi phải tập free quay không nhìn cùi chỏ nè cái này các bạn có thể theo dõi cái giáo án mà nhiều hướng dẫn tập cái bài này ở trong cái chương trình mắt OT Duy Nguyễn trai xếp đâu chục ký quên rồi mà nguyên nhân nãy giờ đó là chị chỉ các bạn là cái cách để khắc phục chấn thương cùi chỏ luôn đó nha chứ nhiều khi mấy em tập ờ, không giống nãy giờ chỉ là bị chấn thương cùi chỏ đó là tại đó mới bị đó và bây giờ chúng ta khắc phục bài này chơi được bài này chấn thương cùi chỏ chơi được không ờ, nè giảm thiểu áp lực tối đa cùi chỏ free quay đúng không nè free quay của chó nè thấy con chó gì nó chạy rồi đúng không lên đây nó chạy nè xong rồi xuống đây nè thấy không đó lên đây nó chạy nè thấy không sao chấn thương được không bao chấn thương rồi có một bạn khác mày này dễ dàng uống Tay set prop Còn nếu mà tiếng Anh như đầy đủ là prop Tay set Attention Đúng không? Bài này là xoẹt cánh Nhẹ lại bài này nhẹ, bài này tập cắt Không Y chang luôn Thu cỏ theo replay Bài này chơi cũng được Đó Cắt chừng 50 cái thôi nó chơi theo bằng các hai hai chục cái đủ chán rồi thì các hai hẹp đi rồi chương trình sắp kết thúc khuyến mãi bạn bài cuối cùng bài này bựa hơn cũng là tay sắp rót luôn nhưng mà rót kiểu khác kiểu này khó hơn kiểu này dân chơi nó chơi nè còn kiểu này là mấy thằng beginner mấy thằng mới vô nghề hiểu không bài tập kim nó nhiều cấp độ lắm bạn cũng bài tập đó đó mấy thằng mới vô nghề tập khác mấy thằng tập lâu tập khác mà có cái tật á mấy thằng mới vô nghề mày tập sai rồi mày tập sai rồi phải tập với bố tập cái giày tập cơm chào câu nói kinh điển trong game luôn bài này khó hơn bạn bài này em chơi tập được cho bạn mấy mấy thằng mới vô bắt trước đi quay quay nhẹ cái lưng nè đi thật khi nào trụ để đây khi kia xả ra đúng không chống mạnh xoay eo đó ngọt không đó bài khó đó nè xả ra khi này trụ nè gồng mạnh vô đó Cô chỗ cũng đi quay không? Duy tập bài nào nó cũng đi quay hết á Nhớ nhìn tập cho giống nha cái này không phải là hướng dẫn mà cố gắng nhìn đi cái nói cái mẹo để tránh chấn thương thôi và để chúng ta tập tốt khi chúng ta đã bị chấn thương còn thằng nào á mà chấn thương bỏ tập nó còn lâu hết dữ nữa khổ bạn chấn thương bỏ tập lâu hết chấn thương tập tập bậy chết sớm còn chỉ có chấn thương tập đúng thì mới ok thôi về nhớ ăn uống đầy đủ nha hải sản hải sâm gì đó quốc cơm mẹ nấu hết đặc biệt là phải có Aletizol phải có Aletichon nha hoặc là những cái son khác nha để bổ sung sụn khớp sụn lúc này chúng ta đang bị yếu bị tổn thương bị thiếu thì chúng ta phải bổ sung sụn khớp cũng làm cho là không thì cứ dày dày à. què tay rồi sau tập thôi vô tập đạp đùi đi đó đâu có được về điểm lại chúng ta là tập được nãy giờ là duy chỉ các bạn làm sáu bảy bài rồi đó sáu bảy bài là đủ bào cơ tay sau rồi đúng không sáu bảy bài này áp dụng được khi mà cơ tay sau cái cùi chỏ các bạn bị đau bạn tập được đó thứ nhất là bài điếp điếp cả điếp không hoặc là điếp lý và địch đều được hết bài thứ hai là bài clo grip clo grip mà làm đẩy ngực cầm gần vô đẩy á đó là hai bài để băm cơ hai bài tập cho nó phê ok rồi bài thứ ba là bài dumbbell Dumb dumbbell tricep overhead extension đó rồi bài thứ ba thứ tư tiếp theo là bài dumbbell kickback rồi tiếp theo là ba bài với cái máy cable là bài tricep push down và bài drop tricep extension rồi cái bài kia cũng là drop tricep extension mình overhead đó là những cái bài mà duy liệt kê đó nó đủ cho bạn chơi rồi phòng gym nào cũng có phòng gym nào tập cũng được và nó dễ tập và nó hiệu quả còn mấy bài mong má kia ngoài bỏ đi mất thời gian thôi chả tập được và những bài nào duy không kể tên là những bài không cần thiết hoặc là những bài tập vô nó còn nặng hơn nữa trong cái trường trong cái trường hợp bạn bị chấn thương của chỏ và, và cái uh, vlog thực hành tiếp theo thì sẽ nói với bạn những cái bài tập nào bị chấn thương của chỏ và cách tập những bài đó để né rất là nguy hiểm chấn thương của chỏ sẽ nói kính chào bạn hẹn gặp lại bạn trong chương trình vlog tiếp theo mãi điên cuồng theo nhịp sống si mê